nhận định thị trường vàng, dầu, chỉ số chứng khoán Mỹ, Forex, Bitcoin của kênh đầu tư TGC tuần cuối cùng của tháng 9 từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động khá là phức tạp của thị trường tài chính. À, tâm điểm của tuần qua chính là cuộc họp FOMC, cuộc họp của Fed mà cả thế giới cùng trông đợi và nhìn vào cuộc họp của Fed. Việc Fed tăng lãi suất là từ 0,75% tức là từ mức 2,5 lên mức 3,25 thì không có gì bất ngờ với giới đầu tư. Nhưng cái bất ngờ nó chính là những cái dự kiến của Fed về tương lai nền kinh tế cũng như lãi suất. Tuần qua xét về yếu tố tin tức thì chúng ta có cả tin tức về kinh tế lẫn tin tức về địa chính trị. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến ờ, thị trường của chúng ta trong thời gian tới. Thứ nhất là về tin tức kinh tế Thì như chúng ta biết là tâm điểm cả thế giới cùng trông đợi vào cuộc họp FOMC và tăng lãi suất của Fed thì không ngoài dự kiến của giới đầu tư, Fed đã tăng lãi suất là 0,75%, đưa lãi suất của Mỹ lên mức là 3 đến 3.25%. Tuy nhiên, cái dự kiến kinh tế của Fed sau đó thì mới khiến giới đầu tư phản ứng bất ngờ. Như chúng ta biết tại kỳ cuộc họp tháng 6 thì Fed có dự kiến là năm nay Mỹ vẫn sẽ tăng trưởng là 1,7%. Nhưng tại cuộc họp này thì dự kiến là Mỹ năm nay chỉ tăng trưởng kinh tế là 0,2%. Dự kiến năm sau, ban đầu thì dự Fed dự kiến là Mỹ tăng trưởng cũng 1,7%, nhưng mà đến cuộc họp này thì Fed dự kiến chỉ tăng 1,2% và đến năm 2024 thì dự kiến kinh tế Mỹ mới tăng trưởng 1,7%. Nhưng cái điều giới đầu tư quan tâm nhất chính là lãi suất, lạm phát Chúng ta biết ờ, các chỉ số trong cái dự báo kinh tế của Mỹ bao gồm có GDP, ờ, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số lạm phát PCE, ờ, chỉ số lạm phát lõi PCE, e, PCE và lãi suất. Thì cái tăng trưởng của Mỹ giảm khá là mạnh. Dự kiến là năm 2022 của Mỹ sẽ tăng trưởng 0,2%, 2023 là 1,2%. 2024 là 1,7 và 2025 là 1,8, dài hạn là tăng 1,8. Đây là kịch bản trung bình. Còn ờ, kịch bản cơ sở thì chúng ta biết là dự kiến sẽ là uh, phạm vi sẽ là từ 1 0.1 đến 0.3 này. Với năm 2022 0.5 đến 1.5 chúng ta biết cái phạm vi dao động nó rất là rộng đúng không ạ? 1.4 đến 2 năm 2024, 1.6 đến 2 năm 2025 và dài hạn là 1.7 đến 2. Nói chung là cái phạm vi rất là rộng. Đấy, và kịch bản phạm vi mà các chủ tịch Fed đưa ra nó cũng rất là rộng. Từ 2022 dự kiến là từ 0 đến 0.5. À, 2033 dự kiến là từ âm 0.3 đến 1.9. 2024 là từ 1 đến 2.6. Tức là chúng ta biết cái chênh lệch trong cái phạm vi bây giờ càng ngày càng rộng. Tức là quan điểm giữa các chủ tịch Fed đưa ra cái phạm vi. Đấy, cái kịch bản cơ sở ban đầu là trung bình. Còn kịch bản này là cái ờ, phạm vi tức là chủ yếu tức là nhiều chủ tịch Fed đưa ra trong phạm vi đó còn cái kịch bản cái phần thứ ba này chính là cái phạm vi mà các chủ tịch Fed đưa ra quan điểm từ người thấp nhất đến người cao nhất chúng ta hiểu là như vậy cái tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng khá là à, cao hơn trước khá là nhiều à, tại cuộc họp tháng 6 thì tỷ lệ thất nghiệp à, dự kiến là năm nay là 3.7 à, năm sau là 3.9 năm sau nữa 4.1 nhưng bây giờ có thay đổi để dự kiến là cuối năm nay thì sẽ là 3.8, đến năm sau sẽ tăng lên 4.4, 2024 tiếp tục duy trì ở 4.4 và xuống đến năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp vẫn đứng ở 4.3 nhé. Chúng ta biết là tỷ lệ thất nghiệp hiện tại đang 3.7. Cái ờ, lạm phát lõi, lạm phát của Fed, chỉ số PCE của Fed theo dõi chỉ số lạm phát đã trừ đi giá năng lượng và thực phẩm thì dự kiến năm nay cũng là tiếp tục cao lên là 5.4 so với 5.2 của biên bản tháng 6. Năm sau thì cũng sẽ tăng lên 2.8 so với mức 2.6 và dài hạn sẽ về 2. Đặc biệt là cái lãi suất. Cái lãi suất kỳ họp trước thì dự kiến trung bình cuối năm nay sẽ là 3.4 thì bây giờ tăng lên 1 điểm phần trăm là 4.4. À, à, năm sau thì dự kiến trung bình là 3.8 thì giờ cũng tăng lên 0,8% là 4.6 còn đến năm à, sau nữa 2024 thì cũng dự kiến là hạ nhưng mà không phải hạ xuống 3.4 mà hạ xuống 2.9 và 2025 dự kiến 2.9. Còn phạm vi thì chúng ta biết cái phạm vi nó khá là rộng. Đấy, chúng ta biết phạm vi từ 3.9 đến 4.6 dự kiến này, 3.9 đến 4.9 này, 2.6 này. Nói chung là với những cái thay đổi quan điểm của Fed thì chúng ta thấy là các chủ tịch Fed hiện nay đã diều hâu hơn rất là nhiều. Tức là tại cuộc họp cuối năm ngoái, tháng 12 năm ngoái thì Fed tỏ ra quá bồ câu. Đáng nhẽ ra là Fed sẽ phải bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 12 năm ngoái. Khi đó là lạm phát Mỹ đang ở mấp mé 7%. Thì lúc đó Chủ tịch ờ, Fed ngài Powell vẫn phát biểu là lạm phát này chỉ là tạm thời thôi. Rồi nó sẽ nhanh chóng xuống. Rồi đến cuộc họp uh, tháng 2, tháng 3 khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất 0.25 Đáng nhẽ thời điểm đó thì Fed phải mạnh tay tăng lãi suất 0.5 thậm chí 0.75 luôn. Thì ngài Powell vẫn chỉ tăng 0.25 và giải thích với thị trường là lạm phát vẫn là tạm thời thôi. Do chiến tranh Nga Ukraine làm giá năng lượng tăng thì lạm phát tăng. Và sau đó lạm phát sẽ được ờ, nhanh chóng kéo giảm khi mà cuộc chiến tranh này nhanh chóng qua đi. Nhưng mà thực tế thì chúng ta biết là gì? Cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kéo dài đến thời điểm này 7 tháng rồi và vẫn chưa ngã ngũ và nó còn dự kiến kéo một thời gian rất là dài nữa mà chưa đoán định được. Đấy, cái đấy lát về phần địa chính trị tôi sẽ phân tích. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục phân tích về cái ờ, tin kinh tế thôi. Do vậy, chúng ta hiểu là Fed đã quá chậm, sai lầm, sai mắc sai lầm trí trí mạng luôn đấy, tử huyệt luôn đấy, là tăng lãi suất quá chậm và phát đi thông điệp đối với thị trường quá chậm, cung tiền rẻ quá nhiều. Do vậy, cái lạm phát bây giờ nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều và buộc Fed phải tăng nhanh lãi suất. Tuy nhiên, trở lại với thị trường, Lan nữa phân tích đến từng sản phẩm tôi sẽ nói. Hiện nay thì quan điểm tôi là cái truyền thông media đang nói quá nhiều đến việc Fed tăng lãi suất và hậu quả của nó và đang thổi phồng cái việc Fed tăng lãi suất. Nó cũng tương tự như cái giai đoạn 2020 2021. Cái việc Fed cung tiền thực ra phép cung tiền thì nó không làm cho nền kinh tế tốt hơn vì lúc đó dịch covid chúng ta đang đóng cửa có sản xuất gì đâu mà tốt lên nhưng nó chỉ thổi phồng cái tác dụng của cung tiền của Fed và nó đẩy giá hàng hóa tài sản lên cao từ đó nó mới gây ra lạm phát và nền kinh tế sẽ phải trả giá trong tương lai đấy chúng ta biết là truyền thông thì nhiều khi họ giật tít quan trọng là câu view thôi chứ không hẳn nó là bản chất của nó là như vậy Hiện nay cá nhân tôi đánh giá là Fed thì đang ở trạng thái là đang tuyên bố quá diều hâu, tức là đang hành động hơi là diều hâu, phát đi những tín hiệu nó nó, nó không hẳn là tích cực đối với thị trường. Còn truyền thông thì đang thêu dệt những cái ờ, thần thánh cái việc tăng lãi suất của Fed. Thực ra tăng lãi suất của Fed nó mới là chỉ là một trong những công cụ để Fed có thể kiềm chế lạm phát chứ không hẳn là tăng lãi suất Fed cứ tăng lãi suất là kiềm chế lạm phát và thứ hai là đang thổi phồng hóa cái việc tăng lãi suất sẽ gây sụp đổ nền kinh tế không phải nhé à, ờ, cũng như là thị trường tài chính không phải bản chất của thị trường tài chính vận động thì không phải vì phép tăng lãi suất mà tất cả tài sản khác nó sẽ đi xuống hiện nay là giới truyền thông đang thổi phồng lên cái việc phép tăng lãi suất và USD mạnh lên lát nữa tôi sẽ chỉ cho quý vị không phải lúc nào phép tăng lãi suất USD cũng mạnh lên và không phải lúc nào phép tăng lãi suất thì thị trường tài chính cũng đi xuống vàng cũng đi xuống và chứng khoán đi xuống nên cái này là giới có lẽ là nó là ý đồ của giới tay phiệt thôi giới chóp bu ban đầu họ đang sử dụng truyền thông để họ tạo ra hiệu ứng ngược hiệu ứng ngược là gì mà khi họ truyền thông là mọi thứ rất là xấu các bạn bán đi các bạn cắt lỗ thì họ mua vào và sau khi họ mua vào xong thì họ sẽ đưa ra một luồng thông tin ngược nữa thông tin khác bảo là mọi thứ không xấu như dự kiến họ kéo lên và các bạn trở thành người thua lỗ đứng ngoài đó là về thông tin về cuộc họp Fed tăng lãi suất thì chúng ta biết là Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn. Nhưng theo tôi thời điểm này Fed đang quá diều hâu. Cá nhân tôi đánh giá nhé, cuối năm nay nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm khoảng 0.75 đến 1%. Cá nhân tôi thiên về hướng là 0.75. Tức là hiện nay lãi suất của Fed đang là 3.25. Cá nhân tôi đánh giá là tháng 11 Fed sẽ tăng lãi suất 0.5 và tháng 12 sẽ chỉ tăng 0.25 tức là lạm phát nhiều khả năng là tạm thời sẽ hạ nhiệt, tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Nên hai cuộc họp tháng 11, mùng 3 tháng 11 và 15 tháng 12 thì Fed sẽ tăng lãi suất là thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Và tôi nghĩ là lúc đó nó từ tin xấu nó lại trở thành tin tốt đối với thị trường phục hồi. Bởi vì ngoài cái giá năng lượng xuống chúng ta biết dầu này sau khi đạt đỉnh ở trăm ba này hiện nay đã xuống dưới 80 rồi đó, giá hàng hóa cũng vậy do vậy điều này nó có nhiều lý do để cái lạm phát nó sẽ hạ nhiệt cá nhân tôi đánh giá là Fed hiện nay đang quá diều hâu và Fed đang phát đi thông điệp nó nó rất là mạnh mẽ mạnh mẽ thì đúng tốt thôi để kiềm chế lạm phát nhưng tôi nghĩ là cái thông điệp này của Fed đang được cái giới truyền thông media đang thổi phồng lên Bây giờ tôi sẽ chỉ cho quý vị là không phải lúc nào Fed tăng lãi suất thì thị trường nó cũng xấu nhé. À, trước hết là chúng ta trở về với quan điểm là lãi suất và vàng. Đây chúng ta nhìn thấy này. Trong quá trình Fed tăng lãi suất này. Đấy. Vàng đâu có đi xuống. Ở giai đoạn 203, 206 này Fed tăng lãi suất này. Vàng vẫn đi lên đấy chứ. Nên không phải lúc nào Fed tăng lãi suất vàng cũng đi lên xuống đâu. Quý vị lưu ý là như vậy. Hoặc là giai đoạn này. Chúng ta nhìn giai đoạn 75 à, này à, đến 80 này, Fed tăng lãi suất này. Từ 5% lên tận à, 18%, nhưng vàng giai đoạn đó cũng tăng lập đỉnh này. Đó, tăng từ à, 100 đô này lên đến à, 700 đô này. Tức là Fed càng tăng lãi suất mạnh thì vàng càng tăng mạnh đấy chứ. Không không không hẳn là giai đoạn nào nó cũng trùng khớp với nhau. Nên quý vị lưu ý là hiện nay cá nhân tôi đánh giá là khi chúng ta đánh sản phẩm nào, đầu tư sản phẩm nào chúng ta phải dựa trên cái tư duy và nhiều nhiều cái giải phân tích. Cá nhân tôi đánh giá nhé, tiền nó chỉ là giấy, thực ra nó là giấy lộn mà nó là cái tín dụng của các chính phủ khi họ cam kết với người dân, khi người dân có niềm tin thì tiền nó sẽ có giá trị. Khi người dân không có niềm tin với cái cam kết của chính phủ thì tiền nó sẽ vô giá trị nó giống như Venezuela hay là Zimbabwe đấy không phải là cứ in tiền in tiền in tiền để mua hàng không có đâu bản chất thì nền kinh tế phải phát triển và tiền nên được in ở mức vừa phải đủ để thúc đẩy nền kinh tế nhưng không gây ra lạm phát còn hiện nay ờ, trong 2 năm dịch Covid thì cá nhân tôi đánh giá là cái ngân hàng trung ương Mỹ là Fed và các ngân hàng trung ương lớn thế giới đang in tiền quá nhiều ồ ạt à, nên cái lạm phát này là cái bắt buộc xảy ra không phải chúng ta cứ in tiền phát cho dân để mua hàng, vậy hàng ở đâu ra? Do vậy, cái việc này là đang trong gần 3 năm nay là các ngân hàng trung ương đang đi đang đi ngược lại quy luật kinh tế bình thường và bây giờ thì cái giá phải trả chính là lạm phát rồi sẽ tiếp tục là suy thoái cái này là cái mặc định sẽ phải đến và chúng ta sẽ phải khắc phục một cách nó đúng đắn chúng ta biết bản chất tiền tệ của thế giới của chúng ta thì vàng mới là tiền tệ của thế giới nhá. Còn đâu đô la Mỹ hay euro hay tất cả các thứ khác nó đều là tín dụng được của các chính phủ tín chấp với nhân dân thôi. À, vay trước để tiêu thôi. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là vàng hiện nay đang bị định giá thấp và cái sức mạnh của vàng đang chưa thể hiện. Đấy. Nên khi tiền đã cung ra rồi thì vàng mặc định automatic sẽ tăng giá đó là cái mặc định nhưng vấn đề là lúc nào tăng thì có lẽ cần chờ dưới tài phiệt họ gom xong đã còn nếu đây là tôi đang phân tích dưới góc độ kinh tế nhé dưới góc độ là tương quan giữa các sản phẩm nhé chứ tôi không <laughs> nói đến chuyện là là nói là vàng tăng là nó sẽ tăng ngay nhưng chúng ta nhìn lịch sử của vàng này vàng của chúng ta từ năm 73 này khi 71 khi tổng thống ờ, Mỹ bắt đầu gỡ bỏ bản vị vàng lúc đó vàng 35 đô một ao bây giờ dù nó giảm thì nó vẫn trên 1.600 đó nó vẫn đang một chiều hướng đi lên đấy chứ mỗi lần nó điều chỉnh chỉ để đi lên cao hơn thôi cũng như không phải lúc nào phép tăng lãi suất là vàng cũng giảm đấy chúng ta nhìn thấy này. giai đoạn phép tăng lãi suất rất là mạnh này từ 1% ờ, này lên 5% này năm 203 đến 206 này vàng lúc đó tăng từ 250 đô này lên 700 ờ, đô phép tăng lãi suất gấp đôi vàng tăng gấp 3 chứ. Đâu phải là phép tăng lãi suất là vàng giảm. Cũng như không phải cứ phép tăng lãi suất là USD tăng. Đây chúng ta nhìn lại giai đoạn đây. Giai đoạn à, phép tăng lãi suất này. Đây gần nhất của chúng ta đây. Gần nhất chính là giai đoạn 204 206 phép tăng lãi suất này. Nhưng giai đoạn đó đô, đô la đâu có tăng đâu. Đây 204 đây lúc đó đô la index đang ở 88 chỉ số DXY đến giai đoạn 206 đây đô la index giảm về 83 đấy phép tăng lãi suất ừ, từ 2% lên ờ, hơn 5% thì đô la index giảm đấy chứ không phải lúc nào phép tăng lãi suất đô la cũng tăng đâu bây giờ là cái giới tài phiệt đang đầu cơ quá đà vào đô la đang thần thánh hóa đô la thôi nhưng đó là dưới góc độ liên quan kinh tế cũng như cái giai đoạn phép cắt giảm lãi suất này. Chúng ta nhìn nhá, từ tháng uh, giữa năm 2007 này cho đến giữa năm 2008 này, phép cắt giảm lãi suất từ 5% xuống 0%. Thì giai đoạn đó đô la index cũng đâu có giảm. Đấy, 207 này, 208 giai đoạn đó phép cắt giảm lãi suất xuống 0%, đô la index cần tăng ngược cơ. Từ mức 71 cần tăng lên 87 cơ. 71 lên 87 là lên hơn 20% mặc dù là Fed cắt lãi suất từ 5% về 0%. Nên không phải lúc nào Fed cắt lãi suất là đô la yếu và không phải lúc nào Fed tăng lãi suất đô la cũng mạnh. Các bạn nên nhớ cái tương quan này nhé. Nó như thế nào là do truyền thông và nhà cái nhưng chúng ta phải tỉnh táo. Bởi vì nếu cứ Fed tăng lãi suất mà đô la mạnh cứ mua đô la. Như vậy thì trên thị trường đầu tư của chúng ta phải là 90% mọi người thắng chứ. Nhưng thực tế thì sao? Trên thị trường chúng ta 8-90% người đầu tư là thua. Thua đơn giản là vì chúng ta không sử dụng cái đầu, không sử dụng logic. Mà chúng ta đầu tư theo truyền thông. Chúng ta biết khi mà bây giờ cái câu chuyện Fed tăng lãi suất, rồi đô la mạnh mọi thứ. Thì từ những người mới gia nhập thị trường, 1-2 tuần họ cũng biết. Những người F0 mới vào thị trường được 1 năm, một vài tháng họ cũng biết. Không, thị trường không đơn giản như vậy. Các bạn lưu ý nhé. Nên cá nhân tôi đánh giá thời điểm này, thứ nhất là nó đang có hai điểm nó không được phù hợp là Fed tăng lãi suất. Đúng là nó tạm thời hỗ trợ cho đô la nhưng không có nghĩa là đô la rất là mạnh và thần thành hóa. Thứ hai là Fed tăng lãi suất thì mọi người bảo là mua đô la bán vàng, cái này là không đúng. Vàng mới là tiền tệ chính thức của thế giới. Vàng lịch sử của nó 4 5 ngàn năm rồi đô la mới lịch sử lập quốc được mấy trăm năm ăn thua gì thứ hai là đô la nó cũng chỉ là giấy thôi thực ra nếu mà khi mà người dân không có niềm tin thì nó cũng là giấy lộn chả là cái gì cả nên các bạn hết sức lưu ý còn về kỹ thuật cũng vậy thôi cá nhân tôi đánh giá vàng hiện nay ở giai đoạn hiện nay nó đang tương tự như cái giai đoạn 2005 2006 đấy giai đoạn 2006 2007 này tức là tiền khủng hoảng kinh tế chưa khủng hoảng à, ờ, Fed tăng lãi suất, kinh tế chưa khủng hoảng và vàng ngắn hạn là đang gặp cái điều chỉnh khó khăn để vượt đỉnh thôi. Giai đoạn đó khi vàng tiếp cận đỉnh này 700 này, 700 rưỡi này, sau đó cũng điều chỉnh xuống 500 rưỡi và tích lũy rất lâu trước khi có thể bùng nổ, bứt phá lên 1009. Còn về mặt kỹ thuật tôi nhìn thì hiện nay thì vàng cũng đang tích lũy theo mô hình cốc tay cầm thôi dài hạn trên đồ thị weekly. Và cái quá trình tạo tay cầm này chưa xong. Còn khi nào xong thì nó sẽ bùng nổ rất là dữ dội. Và cá nhân tôi nếu mà so sánh tương quan giữa vàng và cái bảng cân đối của Fed thì tôi cũng thấy là chúng ta lấy trở lại ví dụ nhé. Năm à, trước khủng hoảng 208 thì lúc đó bảng cân đối của Fed đang là 800 tỷ đô la Mỹ. À, sau khủng hoảng thì bảng cân đối của Fed đẩy lên phình to là 4.500 sau đó hạ xuống ba ngàn rưỡi vào trước dịch Covid. Chúng ta biết là giai đoạn đó vàng cũng tăng ngược trước khủng hoảng nhé. Đây, lúc đó vàng đang 700 đô đây. Sau đó thì uh, Fed tăng, bơm tiền thì vàng tăng. Fed bơm tiền từ 800 lên ba ngàn rưỡi thì vàng cũng tăng từ 700 lên ngàn chín. Còn bây giờ trước dịch Covid này, uh, thì lúc đó vàng đang ở ngàn rưỡi này Bây giờ Fed đã cung tiền 3 lần từ 3.500 lên 9.000. Thì nếu mà mặc định automatic như thế ít nhất vàng cũng nhân đôi là 3.000 là bình thường. Chứ không phải là vàng đi xuống trở về đâu. Bao giờ bảng cân đối của Fed thu được xuống 3.500 tỷ thì vàng có thể trở về dưới 1.500. Đó là mối so sánh tương quan nên chúng ta hết sức lưu ý. Quan điểm tôi nhé về thông tin tin tức thì đã ra rồi. Mọi thứ hiện nay đã phản ánh hết vào giá. Giới truyền thông thì đang thổi phồng cái ờ, sức mạnh của đồng đô la Mỹ và đang hạ thấp các ờ, thị trường tài chính khác từ chứng khoán, vàng đến ngoại tệ, ờ, các ờ, đồng tiền ngoại tệ khác. Đấy, nên theo tôi là hiện nay đầu tư thời điểm này đặc biệt chúng ta lưu ý nhé, tuần này là tuần cuối cùng của tháng 9 có thể rất nhiều của cái biến động mạnh của trên thị trường tài chính vì nó liên quan đến các quỹ đầu tư có thể cơ cấu hoặc chốt lời danh mục nên nếu đối với nhà đầu tư nào mà ít kinh nghiệm thì theo tôi là quý vị nên nghỉ giao dịch tuần này. Chờ đầu tháng 10 kinh tế ổn định hơn một chút thì chúng ta giao dịch. <clears throat> Đó là về thông tin kinh tế. Còn tuần tới thì chúng ta có thông tuần qua thì ngoài việc phép tăng lãi suất nhé thì chúng ta cũng có hai ngân hàng trung ương nữa là ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cũng tăng lãi suất 0.75%, đưa lãi suất từ mức là âm 0.25 lên 0.5. Ngân hàng trung ương Anh thì tăng lãi suất 0.5%, từ mức 1.75 lên 2.25. Lát nữa tôi sẽ trở lại với cái việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Mỹ nhé. À, khi phân tích cặp tiền tệ đồng bảng trên USD. Tuần tới nhé, có lẽ là thị trường sẽ phản ánh tin của tuần này thôi. Tiếp tục phản ánh tin tuần này. Chứ tuần tới về thông tin thì dưới góc độ thông tin thì chúng ta không có nhiều thông tin quá mạnh. Ngày thứ hai thì chúng ta có chủ tịch ECB phát biểu thôi không không quá mạnh đối với Mỹ thì ờ, thành viên FOMC phát biểu cũng không quá mạnh tôi nghĩ là nó không mạnh được bằng tin tức tuần trước ngày thứ ba thì ờ, chủ tịch Fed phát biểu tại một diễn đàn kinh tế thôi tôi nghĩ nó cũng không có gì quá là ghê gớm cả đơn đặt hàng hóa lâu bền tôi nghĩ đặt trong bối cảnh hiện nay thì nó không quá mạnh niềm tin tiêu dùng cũng vậy cũng không thay đổi nhiều từ 103 104 nó không thay đổi gì cả doanh số bán nhà mới những cái chỉ số này thì tại thời điểm này thì nó sẽ không có tác dụng bởi vì hiện nay thị trường đang hấp thụ cái thông tin ờ, cái thay đổi quan điểm diều hâu của Fed nên thị trường đang hấp thụ cái thông tin đấy. Chủ tịch ECB phát biểu này, chủ tịch Fed phát biểu này, tôi nghĩ nó cũng không không quá mạnh nữa. Tức là tuần tới về thông tin quan trọng trên thị trường thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng cả Do vậy là thị trường sẽ tiếp tục hấp thụ thông tin ờ, tăng lãi suất tuần trước của Fed. Có một điểm lưu ý là đó là về thông tin kinh tế thì không không nhiều thông tin. Nhưng về thông tin địa chính trị thì lại có thông tin bạn nhé. Như chúng ta biết ạ, tuần qua à, ngày 21 tháng 9 thì Tổng thống ờ, Putin của Nga đã lần đầu tiên kêu gọi tổng động viên một phần là 300.000 quân dự bị để chuẩn bị cho cái chiến dịch mới. Tức là tuần này thì ờ, bốn khu vực là Ukraine là Donetsk, Lukan, Kherson và Zaporizhia sẽ bỏ phiếu tiến hành trưng cầu dân ý bỏ phiếu để sát nhập vào Nga. Nhiều khả năng sẽ là họ bỏ phiếu là tách ra có ly khai của Ukraine và sát nhập vào Nga. Và khi đó thì lãnh thổ Nga hiện nay sẽ ờ, cái ờ, lãnh thổ biên giới giữa Nga Ukraine cái vùng tranh chấp ừ, chiến tranh này sẽ kéo dài 1.000 cây 1.000 km thêm 1.000 km và nó sẽ nối liền bán đảo Crimea cái nối liền Nga và bán đảo Crimea toàn bộ nó sẽ nối liền thông qua bốn cái tỉnh này khi sát nhập của Nga và điều này là Nga sẽ tăng cường quân đến cái chiến dịch chiến trường chúng ta biết là hiện nay thì Nga đang có khoảng 150.000 quân ở chiến trường Ukraine nếu Nga tăng đúng cái số quân dự bị động viên đợt 1 là 300.000 quân thì tức là Nga tăng gấp 3 lần số lượng quân trên màn trận chiến trường Nga-Ukraine thì lúc đó chúng ta biết là cục diện chiến tranh nó khác hoàn toàn. Lúc đó thì Ukraine gần như cái việc phản kháng nó sẽ rất là khó và Nga sẽ tiếp tục chơi chiến dịch là tắm ăn dâu, tức là lấn dần lấn dần từng tỉnh từng tỉnh một đấy nên về xét về địa chính trị thì nó sẽ là rất là phức tạp và có thể có những thông tin bất ngờ mà đây là những thông tin chúng ta không đoán định được nó hoàn toàn có thể là thiết nga đen thôi chúng ta biết nhá đây là lần đầu tiên uh, nga tổng động viên uh, quân đội đấy lần trước đó gần nhất thì nó là từ thế chiến thứ hai cơ do vậy đây cũng là một thông tin nó rất là đáng chú ý đấy nó không đơn giản một chút nào đâu nó đánh dấu là cái cuộc chiến Nga Ukraine. Nói chung là Nga Ukraine hay nói đúng ra là Nga và phương Tây. Trong đó bao gồm khối NATO và Mỹ, à, của Mỹ và EU. Thì bởi vì là Mỹ và EU thì là ở bên đứng đằng sau lưng. Ukraine thực ra chỉ là con tốt thí trên thị trường thôi, là bái chiến trường tranh chấp cái ảnh hưởng tranh chấp địa chính trị và tranh chấp quyền lợi kinh tế giữa Nga và phương Tây thôi do vậy cái thông tin về địa chính trị nó cũng sẽ rất là phức tạp khi bốn cái khu vực này ờ, đồng ý sát nhập vào Nga và Nga triển khai quân trên bốn khu vực này thì chúng ta cũng chưa biết là sẽ có diễn biến gì mới cả. Đấy, chúng ta lưu ý điều đó. Đó là xét về thông tin địa chính trị nhé. Tức là xét dưới góc độ thông tin thì cá nhân tôi nghĩ là thông tin địa chính trị tuần tới nó sẽ quan trọng hơn thông tin kinh tế. Còn thông tin kinh tế tuần tới không có thông gì thông tin gì mới, mà thông tin kinh tế thì thị trường nó sẽ tiếp tục phản ánh cái thông tin về cái việc tăng lãi suất của Fed và cái quan điểm Fed. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì thị trường hiện nay đang thần thánh hóa cái việc tăng lãi suất của Fed và đang đánh giá quá cao cái sức mạnh của USD. Đó, đó là xét về góc độ thông tin và theo quan điểm cá nhân tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi trực diện vào phân tích kỹ thuật. Trước khi đi vào phân tích các sản phẩm và chiến lược mua bán của chúng ta tuần này, tôi sẽ phân tích kỹ cái USD. Thì xét về USD nhé, cá nhân tôi theo dõi USD thì khi tôi tổng hợp nhiều năm thì chúng ta thấy là USD luôn đi là dao động hình sin xung quanh cái trục MA 200. Đó. Với điểm lệnh chuẩn cộng trừ quanh M200 và hiện nay thì USD đang ở cái điểm lệch chuẩn cận cận trên đó lệch pha lên cận trên và xét theo yếu tố kỹ thuật thì hiện nay USD đang vào vùng quá mua rất là mạnh rất hiếm khi USD có thể tiến lên được vùng quá mua là 80 trong lịch sử nhé tính từ năm 80 trở lại đây thì có 3 lần USD tiến lên được vùng quá mua 80 sức mạnh chỉ số RSI và đây là lần thứ ba lần đầu tiên chính là khi USD tăng giá mạnh nhất lên 164 ờ, đấy. Lúc đó thì ờ, chỉ báo RSI cũng tiến lên được trị số 82. Lần thứ hai chính là năm 2015 khi Fed tăng lãi suất. Thì USD lúc đó cũng tiến được lên là RSI cũng tiến được lên trị số là 8287. Hiện nay thì trị số USD đang tiến lên 80 năm. Cá nhân tôi đánh giá là USD hoàn toàn có thể nhé nếu trường hợp xấu nhất nó có thể tăng tốc thêm một nến mạnh nữa sau đó vẫn quay đầu đi xuống thôi. Bởi vì đây là lần thứ ba và mỗi khi tiến lên vùng này sau đó USD đều điều chỉnh rất là mạnh. 580 thì điều chỉnh quá mạnh rồi, từ 164 sau đó cắm mặt xuống thẳng 86, chia đôi luôn. À, 5298 99 mặc dù USD đã lên đến 120 nhưng mà RSI không tiến lên được vùng 80, chỉ lên cao nhất 74 thôi. Đó năm 2015 USD sau khi tiến lên vào vùng quá bán tại thời điểm đó là chỉ số USD tiến lên 100 à, sau đó nhanh chóng điều chỉnh trở lại 92 rồi lại một lần nữa lên vượt đỉnh được 103.6 nhưng nhanh chóng điều chỉnh trở lại 88 có thể nói là khi tiến vào vùng quá mua mạnh thì sau đó kéo theo sau sẽ là điều chỉnh và điều chỉnh là đều trên ít nhất là 8%. Như vậy nếu với mức một uh, trên 100 hiện nay thì USD di hoàn toàn điều chỉnh 8 đến 10 giá là bình thường. Do vậy cá nhân tôi đánh giá thời điểm hiện nay cái USD đang bị đầu cơ quá đà và sẽ sớm quay đầu. Tôi không biết là nó sẽ quay đầu tại đâu. Rất nhiều dưới đầu tư phân tích nó hoàn toàn có thể lên trăm hai nhưng theo tôi thì nó đang ở cái cận trên của lệch độ lệch chuẩn cận trên do vậy nó sẽ không có nhiều khả năng lên được đến đấy đâu còn bây giờ một khi nó đã vượt đỉnh rồi trước mắt nó đang có một khoảng trống thì tôi không biết cái khoảng trống này nó sẽ dừng tại đâu bây giờ đoán thì nó hơi mênh mông nhưng cá nhân tôi đánh giá là nó sẽ sớm bị chốt lời và nhiều khả năng trong 1-2 tuần tới sẽ chốt lời nên bây giờ USD sức mạnh USD thì tôi nghĩ là là nó sẽ sớm bị chốt lời như vậy tương quan nếu mà để bây giờ báo chúng ta nếu mà đánh chơi ngắn hạn thì tôi nghĩ là không chơi được ngắn hạn USD bởi vì nếu bây giờ USD nó đang lên nó sẽ đảo chiều nhưng chúng ta chưa biết điểm đảo chiều đâu chúng ta buộc phải chờ còn đến đảo chiều thôi hoặc là nếu không thì chỉ có chúng ta đánh dài hạn thì chúng ta mới có thể nếu dài hạn tôi giả sử mà các bạn bán USD 113 này thì không thể chết được dù nó có thể lên 115 116 thì sau đó nó vẫn xuống đó vẫn xuống 105 103 là bình thường nhưng mà vấn đề là ngắn hạn thì không thể chơi được ở thời điểm hiện tại đấy các bạn lưu ý nhé đó là xét về đô la nhé còn ừ, bây giờ chúng ta sẽ phải đi từng sản mầm một để chúng ta biết tức là ngắn hạn là không chơi được rồi cũng như ngay từ đầu tôi khuyến nghị các bạn là chơi trong tuần chơi hàng ngày thì tôi nghĩ là có lẽ các bạn nên dừng tuần tới đặc biệt là các bạn ít kinh nghiệm vì chúng ta sẽ rất khó thời điểm này mà chúng ta mua USD không chút khác gì chúng ta mua vùng đỉnh cả đấy mà vùng đỉnh thì thường người ta không mua vì nếu mua vùng đỉnh thì chúng ta sẽ gia nhập cái nhóm 90% thua lỗ chứ không đứng được ở nhóm 10% đâu. Nhưng nếu mà bán USD thì rõ ràng ngắn hạn không có tín hiệu. Các bạn có thể bán dài hạn thôi. Bán dài hạn follow thì các bạn phải hiểu là chúng ta phải uh, đặt cược uh, ký quỹ chúng ta phải ví dụ như các bạn học viên của tôi thì tôi có đào tạo là ít nhất chúng ta để 20% kiểu như vậy 20% giả sử giá 113 này tức là khi nào USD tăng 20% thì chúng ta mới có vấn đề. Nghĩa là từ 1.13 này 20% thì nó phải tăng đâu đó tầm 26 giá nữa. Tức là USD phải vượt 100 uh, ờ, ba mấy, gần 40. Mà với tương quan thì USD không có khả năng. Chúng ta hiểu là như vậy. Còn chơi ngắn thì không chơi được. Kể cả như tôi, bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy tín hiệu. Mặc dù USD đang vào vùng quá bá, quá mua thì chắc chắn rồi, quá mua và và sẽ đảo chiều nhưng mà đảo chiều tại điểm nào và phiên nào thì chưa thể biết được đó đó là về tình hình USD như vậy chúng ta trở lại với cậu vàng của chúng ta thôi cậu vàng nhé cá nhân tôi đánh giá hiện nay cậu vàng sẽ gặp có các hỗ trợ như sau thứ nhất là theo chen này thì cậu vàng sẽ có hỗ trợ đâu đó nó nằm à, đây theo cái kênh giá mà cậu vàng đang đi trong kênh giá xuống này thì hỗ trợ tuần sau của cậu vàng sẽ nằm giải đều từ mức là trên dưới nhìn sáu, đấy như vậy tuần tới thì có lẽ chúng ta nếu ngắn hạn thì tôi nghĩ là cũng khó đó nhưng có lẽ nếu mà các bạn uh, giao dịch ngắn hạn thực ra tôi không muốn đưa ra khuyến nghị giao dịch ngắn hạn tuần tới nhưng nếu các bạn giao dịch ngắn hạn thì các bạn có thể chọn cái xu hướng là mua quanh 1600 cộng trừ 3 giá. Chúng ta dừng lỗ 10 giá cho tôi và chốt lời 30 giá. Đó. Như vậy mua quanh 600 cộng trừ 3 giá, chốt lời thì 1630 và dừng lỗ thì là 1590, 1585 đến 90 tùy theo điểm mua trong tuần. Đầu tuần thì chúng ta mua 603 dừng lỗ 93 thôi nhưng cuối tuần nếu mà cuối tuần thì chúng ta phải mua lúc đó hỗ trợ nó có thể xuống đến 96 thì chúng ta phải dừng lỗ 85 kiểu như vậy còn cá nhân tôi đánh giá nhé vùng 1620 cộng trừ 20 giá đây sẽ là vùng đáy của vàng đáy trung hạn luôn và cá nhân tôi đánh giá là đến ờ, cuối năm cuối năm thì uh, nhu cầu vàng sẽ tăng mạnh trở lại chúng ta biết cuối năm ờ, thì ở Ấn Độ cái ờ, đến mùa cưới không phải mình Ấn Độ đâu ở trên toàn thế giới chúng ta đều đến mùa cưới và nhu cầu tiêu thụ vàng rất là mạnh ở Ấn Độ Trung Quốc đặc biệt là Trung Quốc nhé chúng ta lưu ý là Trung Quốc vẫn đang đóng cửa nền kinh tế nhưng chắc chắn là Trung Quốc sẽ sớm mở cửa trở lại thôi tôi thì đang dự kiến là đến tháng 11 khi mà đại hội đảng xong thì Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại nền kinh tế hiện nay nền kinh tế của thế giới chúng ta dưới truyền thông đang ờ, phóng đại cái việc ờ, khủng hoảng kinh tế nhưng theo tôi thì nó sẽ chưa đến ngay đâu ít nhất là trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Vì hiện nay là đang dựa trên dữ liệu nền kinh tế là chúng ta đang loại bỏ nền kinh tế Trung Quốc. Chúng ta biết là khi Trung Quốc mở cửa trở lại thì cái nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nó rất là lớn, cái cầu, sức cầu rất là lớn. Cũng như dân Trung Quốc lúc đó sẽ bung ra, sẽ đi du lịch các nơi nên sẽ vực dậy cái việc ờ, ờ, cái ờ, cầu tiêu dùng trên các thị trường toàn thế giới chúng ta biết là ngay cả Việt Nam thôi thôi nếu mà khi du khách Trung Quốc trở lại thì lại chật kín từ Hạ Long đến ờ, Đà Nẵng đến ờ, Nha Trang đến Phú Quốc lúc đó thì lại mang lại rất là nhiều ngoại tệ nên hoàn toàn lúc đó tỷ giá có thể ổn định trở lại chứ cũng chưa chưa chưa bây giờ chúng ta chưa biết chắc chắn là Trung Quốc mở cửa tại thời điểm nào nhưng cá nhân tôi thì đánh giá sau đại hội đảng nhiều khả năng là tháng 11 đấy và khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì người Trung Quốc đi du lịch không phải mình Việt Nam đâu có lẽ đi khắp các nước trên thế giới kể cả các nước châu Âu lẫn Mỹ thì hoàn toàn lúc đó nó lại vực dậy cái cầu tiêu dùng của các nền kinh tế và kinh tế thế giới lúc đó nó lại có thể bước sang một trang mới nó khởi sắc trở lại chứ không u ám không hẳn là u ám chỉ một chiều đi xuống đâu ờ, còn hiện nay chúng ta nên nhớ Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sức cầu tiêu thụ rất mạnh còn nếu tính theo sức mua ngang giá PPP thì Trung Quốc là nền kinh tế số 1 cơ mà, vượt cả Mỹ khi tính sức mua ngang giá cơ mà. Mà chúng ta hiện nay đang loại bỏ nền kinh tế Trung Quốc là không đúng. Cá nhân tôi nghĩ là mọi cái yếu tố tính toán hiện nay trên thế giới đang loại bỏ nền kinh tế Trung Quốc. Loại bỏ vì Trung Quốc là đóng cửa hơn năm nay rồi và gần như là biến mất khỏi nền kinh tế thế giới nên mọi người đang không tính đến cái việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Không tính đến cái cầu tiêu thụ của Trung Quốc. Đấy, cái này là nó nó là một ẩn số ẩn số rất lớn đấy nhá không hề đơn giản đâu và chúng ta biết như Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ đều rất là thích vàng. Trung Quốc và Ấn Độ luôn là hai quốc gia số 1 tiêu thụ vàng số 1 và số 2 thế giới mà. Nên khi cầu trở lại thì vào tính mùa vụ nữa thì vàng bật lên sẽ rất là mạnh mẽ thôi. Cá nhân tôi đánh giá đây đang là thời điểm tốt để canh mua dài hạn về vàng. Bây giờ các bạn phải lựa chọn xác suất thôi. Còn đương nhiên các bạn chơi hàng ngày thì dừng lỗ 50 giá chốt lời 230 giá tôi không nói làm gì nhưng mà nếu cá nhân tôi đánh giá nếu các bạn mua vàng nhé ở thời điểm quanh nghìn sáu với tầm nhìn 6 tháng đến một năm tôi nghĩ là lãi hai ba trăm giá là bình thường mà khi bạn muốn lãi hai ba trăm giá thì bạn phải chấp nhận kể cả giá có dao động 30 50 giá là bình thường cũng như khi tôi đào tạo nhân viên của tôi cũng học trò tôi cũng vậy tôi bảo các bạn phải ký quỹ 20% 20% nghĩa là gì nếu bạn mua ngàn sáu bạn phải chịu được giá vàng hoàn toàn giảm 300 giá tài khoản vẫn sống bình thường đó mà bây giờ xác suất để từ ngàn sáu xuống ngàn ba nghe nó không khả quan lắm tôi nghĩ là việc nó lên hai ngàn thì sẽ dễ hơn là việc nó xuống ngàn ba tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi còn quý vị cũng có cái quan điểm của quý vị nhưng tôi đầu tư trên thị trường này là đến thời điểm này 12 năm rồi tôi kiếm sống bằng chơi vàng mà có thể nói là tôi chưa nào, không có khái niệm năm nào đánh vàng không thắng cả việc tôi mà đầu tư nguyên vàng không có khái niệm là một năm mà lãi rưỡi 200% tài khoản nên cái việc ừ, vàng thì tôi không tất nhiên là đầu tư thì nó có kết hợp cả chơi ngắn hạn lẫn chơi dài tôi thì luôn có cái quan điểm là một nửa chơi dài một nửa chơi ngắn đấy nhưng mà cá nhân tôi đánh giá là vàng thời điểm này không phải là thời điểm để bán không phải lúc các bạn hoảng sợ USD đang thần thánh hóa nhưng tôi không đánh giá cao sức mạnh của USD tôi nghĩ là USD đang có sức mạnh giả tạo việc Fed đã bơm tiền quá nhiều hàng hóa tăng vàng sẽ mặc định tăng vàng mới là tiền tệ chính của thế giới chứ không phải USD quý vị lưu ý nhé nên quan điểm tôi tuần tới là tuần canh mua vàng thôi quý vị mua ngắn hạn thì đấy chỉ có duy nhất điểm quanh ngàn sáu thôi còn đâu vàng có thể lên có thể xuống tôi không biết được làm sao tôi biết được ngày mai thế nào nhưng quan điểm tôi thì nếu trong trường hợp xuống thì vàng cái mức 1 cộng trừ 20 giá đây sẽ là mức mua vùng mua dài hạn cho quý vị. Với mức kỳ vọng ít nhất vàng kéo trở lại MA200 là 1830. Còn xa hơn thì quay trở lại đỉnh 2.000 rồi xa nữa thì 2.500 3.000 tôi nghĩ cũng là bình thường. mà tôi vừa chỉ quý vị rồi nhé không phải lúc nào phép tăng lãi suất vàng cũng giảm đâu nhé hiện nay đô la đang được thần thánh hóa thôi chứ còn tất cả lần tăng lãi suất trước của phép hầu hết là vàng tăng giá chứ không phải giảm giá đâu đặc biệt là các lần tăng lãi suất mạnh tên lửa đó là về à, vàng thứ hai chúng ta trở lại với à, chứng khoán Mỹ <clears throat> chứng khoán Mỹ thì nó cũng có một điểm là đây rất nhiều bạn bảo là Fed tăng lãi suất mạnh, kinh tế suy thoái, chứng khoán Mỹ đi xuống. Tôi chỉ luôn cho quý vị là trong hai lần gần nhất nhé, mỗi khi Fed cắt giảm lãi suất thì chứng khoán Mỹ mới đi xuống nhé. Còn Fed tăng lãi suất chứng khoán Mỹ đi lên nhé. Đây gần nhất của chúng ta đây. À, cái à, lần à, tăng lãi suất của Fed này năm uh, 93 96 93 95 này. Fed cũng tăng lãi suất này từ mức là 2.5 lên 6%. Chứng khoán Mỹ này, S&P 500 này, tăng âm ầm này. Từ 500 điểm này, tăng lên 1.500 điểm này. Nhưng khi Fed cắt giảm lãi suất này, từ mức là 6,5% tụt xuống 1% thì chứng khoán Mỹ mới giảm này. Lần tiếp theo cũng thế, khi Fed tăng lãi suất là từ năm 2004 đến 2006 này. S&P 500 cũng tăng này. Từ mức là 1.000 này lên ngàn sáu này ngàn bảy này sau đó khi Fed cắt giảm lãi suất này thì S&P 500 cũng lao dốc theo cái đà cắt giảm lãi suất của Fed này nên chúng ta phải hiểu là cái mối quan hệ giữa việc Fed tăng lãi suất thì chứng khoán giảm hay Fed tăng lãi suất chứng khoán tăng không phải lúc nào nó cũng đúng và hiện nay thì cái việc Fed tăng lãi suất uh, lôi ra thành con ngõ ộp đang dọa nền kinh tế là thần thành hóa tôi sẽ lý giải cho quý vị cái việc Fed tăng lãi suất chứng khoán tăng và Fed cắt giảm lãi suất chứng khoán giảm nó phù hợp hơn là Fed tăng lãi suất chứng khoán giảm. Bởi vì sao? Khi Fed tăng lãi suất đồng nghĩa việc là nền kinh tế đang phát triển quá nóng, tức là kinh tế đang ở trạng thái tốt chứ không phải trạng thái xấu. Mà khi nền kinh tế phát triển quá nóng thì cần phải hám lại thì Fed phải tăng lãi suất lên. Nên đó là lý do chứng khoán tăng là phù hợp. Còn khi Fed cắt giảm lãi suất đồng nghĩa việc nền kinh tế đang suy thoái, đang khủng hoảng và các doanh nghiệp làm ăn kém doanh nghiệp làm ăn kém thì đương nhiên là chứng khoán đi xuống đấy là bình thường đó còn lần này nó có một điểm khác bởi vì sao là phép tăng lãi suất thì chứng khoán lại đi ngắn hạn là đi xuống bởi chúng ta biết là khi phép cắt giảm lãi suất thì nền kinh tế không phải là nó khủng hoảng lúc đó là chúng ta dịch covid chúng ta đóng cửa thôi nó là khủng hoảng kỹ thuật suy thoái kỹ thuật chứ không phải thực sự suy thoái nhưng mà Fed ôm tiền ồ ạt quá chính vì Fed ôm tiền quá mạnh thì nó dẫn đến là các tài sản tăng giá đấy còn khi Fed bây giờ Fed bắt đầu tăng lãi suất thì hút tiền trở lại tức là Fed muốn bình thường hóa chính sách tiền tệ thì cái việc cổ phiếu nó điều chỉnh giảm trở về mức cân bằng là bình thường quan điểm của tôi là như vậy và hiện nay thời điểm này thì tôi nghĩ là thị trường chứng khoán nó cũng ở mức gần như là nó sẽ đạt được điểm trạng thái tạm thời cân bằng và nó sẽ chỉ thực sự giảm giá khi nào mà nền kinh tế thế giới bước vào suy thoái. Còn bây giờ chưa, tôi nghĩ là kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu gì suy thoái cả. Suy thoái gì khi mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp nhất trong vòng mấy chục năm 3,7%. Kinh tế vẫn tăng trưởng dương mà, chưa, chưa. Nó chỉ gọi là tăng trưởng chậm lại thôi. Do vậy trở lại với chứng khoán Mỹ nhé Đấy chúng ta nhìn thấy này toàn bộ cái giai đoạn à, ngay cả giai đoạn à, khủng khiếp nhất khi à, năm 77 đến năm 81 khi Fed tăng lãi suất là từ 5% lên 18%. Chứng khoán Mỹ cũng đâu có thế thảm đâu. Đây chúng ta nhìn thấy này. Từ năm 77 này. Đó. Khi Fed tăng lãi suất thì lúc đó chứng khoán Mỹ cũng chỉ đi trong biên độ tính đỉnh và đáy cũng chỉ có 20% thôi. 750 lên 1000. Đấy đi mà chủ yếu thời điểm phép tăng lãi suất là thời điểm chứng khoán Mỹ đi trong giai đoạn này 750 lên đến 900 ờ, biến độ 15% không có gì biến động mạnh cả mà mặc dù phép tăng lãi suất rất là khủng khiếp nhá tăng từ 5% lên 18% ở mức này là 19% mà không phải 18% chúng ta biết tăng từ 5% lên 19% rất là khủng khiếp nhưng thị trường đâu có sụp đổ thị trường chỉ điều chỉnh thôi mà nó không tăng trưởng nhưng nó nó đâu có sụp đổ nó điều chỉnh trong cận trên và cận dưới thế mà đây chúng ta nhìn thấy cận dưới đây là một lần xuống sâu nhất là 740 đây sau đó là đi trong biên độ 740 921 đó đến năm 580 này cũng lại một lần nữa xuống 740 sau đó lại lên 1000 tức là thị trường đi trong biên độ ổn định đi chứ ổn định chứ đâu thị trường không không đi trong biên độ đỉnh là lúc 1000 trên 1000 nhưng cũng đâu có quay trở về đáy đâu đâu có quay trở về đáy 570 ờ, của trước đó đâu nên chúng ta đừng thần thánh hóa USD và chúng ta đừng quá là kích động khi phép tăng lãi suất mở bán hàng bằng mọi giá cái này tôi nghĩ là nó không đúng do vậy nhá với ờ, ngắn hạn Dow Jones thì tôi đánh giá là Dow Jones đang đi trong cái biên độ nó cũng là cận sideways tương tự như năm ờ, giai đoạn 78-81 thôi. Khi nào kinh tế suy thoái tính sau? Hiện nay chưa có suy thoái, chưa có khủng hoảng. Khi nào suy thoái chúng ta phải biết là một loạt doanh nghiệp lớn phá sản không trả nợ, một loạt định tế tài chính phải phá sản cơ. Bây giờ chúng ta đã có cái gì đâu. Chả có doanh nghiệp nào phá sản cả, báo lỗ còn chưa có luôn. Chả các doanh nghiệp SP500 vẫn tăng trưởng lợi nhuận mà đã âm đầu. Chưa có vấn đề gì cả. Cá nhân tôi đánh giá nhé, Dow Jones đang đi trong cái kênh giá này. Đấy, nó là một kênh con lắc với cái à, biên độ hiện nay nhé cận trên thì nó có xu hướng là đỉnh giảm dần cận dưới thì đáy cũng có xu hướng là sâu dần xuống nhưng nó không quá mạnh cá nhân tôi đánh giá lần này cái mốc uh, 29.000 29.300 sẽ là đáy của đợt điều chỉnh này sau đó Dow Jones sẽ lại hướng đến chu kỳ tiếp theo là tăng giá trở lại là 33.500 34.000 đây chúng ta sẽ hình dung Dow Jones ngắn hạn sẽ đi như thế này nó sẽ dao động lằng nhằng một chút mất một vài phiên lằng nhằng ở quanh 29.000 đây đó mất một vài phiên thế này sau đó tôi nghĩ đến cuối năm thì Dow Jones sẽ lại hướng trở lại mốc 33 34 nghìn đang đi dao động con lắc thôi y hệt như cái giai đoạn à, 7880 đây đây tôi trở về giai đoạn 7880 à, đây đây chúng ta cho ra đồ thị tuần thôi đồ thị tháng gì nó dài quá giai đoạn mà Fed tăng lãi suất ờ, mạnh mẽ đây các bạn đợi tôi một chút tôi phải lùi thời gian đây đây giai đoạn Fed tăng lãi suất ờ, mạnh mẽ đây Dow Jones từ đỉnh đi xuống nhá đây lúc Fed bắt đầu tăng mạnh lãi suất này đây chúng ta chỉ ở lại biểu đồ của Fed đây lúc ờ, Fed bắt đầu tăng mạnh lãi suất này Trước đó nhé là Fed đã tăng lãi suất là từ năm 70 à, rồi. Là từ mức 3% à, lên 12 13%, sau lại cắt giảm từ 13% xuống 5%, sau lại từ 15 lên 18. Đấy thì chúng ta biết là khi bắt đầu cắt giảm từ năm 75 này thì lúc đó Dow Jones đạt đỉnh. Rồi. Giai đoạn uh, cắt giảm lãi suất này, Dow Jones tăng mạnh này từ năm 75 này tăng đạt đỉnh luôn là tăng từ 508 lên 1010 à, sau đó đứng ở trên vùng 1010 này cho đến lần tiếp theo phép tăng lãi suất này là lúc đó là Dow Jones à, tháng 4 năm 78 à, Đây, lúc phép tăng lãi suất thì Dow Jones đang ở đấy. Sau đó Dow Jones đi sideways thôi. Đây, sideways ở cận dưới nhé không hề tạo đỉnh hoặc tạo đáy đây chúng ta nhìn thấy này có phải tương tự với thời điểm này không thời điểm này Dow Jones của chúng ta này đấy cũng đang dự kiến đi Dow Jones sideways ở cận dưới này khác một chút là thời điểm này chúng ta đi trong biên độ dốc hơn một chút thôi. đây chúng ta nhìn thấy này có thể nói là Dow Jones sẽ đi sideways ở cận dưới đây không quay trở về đỉnh được nhưng đáy nó cũng sẽ không quá sâu đâu nó sẽ sideways ở cận dưới thế này mỗi hình thái nó khác nhau một chút thôi nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy giai đoạn đó nhé, mặc dù phép tăng lãi suất rất là khủng khiếp nhá đó. từ 5% lên 19% nhưng mà Dow Jones của chúng ta chỉ đi sideways thôi chứ không hề có sự hoảng loạn hoặc đổ vỡ nào đâu nên chúng ta hết sức bình tĩnh thời điểm này nên quan điểm cá nhân tôi nhé tuần tới nhé chúng ta canh mua Dow Jones ở vùng 29, 292. Dừng lỗ 285. Chốt lời thôi, ngắn hạn chúng ta hướng về vùng giá 32 ngàn. Thế thôi. Dừng lỗ 500 giá, chốt lời 3 ngàn giá. Ngắn hạn là như vậy. Đối với chỉ số S&P 500. <clears throat> Dow Jones nhé. Chúng ta lưu ý này, Dow Jones hiện nay đang có cái hỗ trợ khá là mạnh. Dow Jones đang ờ, đây Test về MA 200 trên đồ thị tuần. Chúng ta biết xuyên suốt quá trình ờ, những lần điều chỉnh trước khi không khủng hoảng kinh tế nhé, chúng ta loại bỏ giai đoạn Covid xuyên thẳng đây. Thì mỗi khi Dow Jones điều chỉnh, test về MA 200 sau đó đều lên rất là mạnh. Đấy, năm 2011 này, test về MA 200 hai lần này, sau đó tăng một mạch từ 10.000 này lên đến 18.000 ờ, này. Năm 2015 2016 khi phép tăng lãi suất này, cũng hai lần test về MA200 ở mức 15.400 sau đó tăng rất mạnh tăng lên 29.000 này đợt gặp Covid bị xuyên thủng chúng ta bỏ qua đợt Covid này đấy nó là thiên garen thôi còn hiện nay Dow Jones đang test về M200 lần trước thì không tới nhịp trước nhá thì M200 là ở 29.300 thì Dow Jones test về đến 29.700 quay lên tận 34.300 nhịp này thì xuyên qua một chút Nhịp này m 200 đang ở 29.700. Đấy, thì đã test về 29.300 rồi. Tôi nghĩ nó có thể xuống sâu nhất 29.000 là bình thường. Nhưng sau đó nó vẫn quay lên thôi. Và hoàn toàn lại quay lên test MA50 ở mức 33.600 là bình thường. Có vấn đề gì đâu. Đó, nên Dow Jones tôi nghĩ là cái khu vực quanh 29.000, 29.500 này đang là hỗ trợ rất là mạnh. Đây là khu vực quý vị canh mua chứ không phải canh bán nhé. Thời điểm này không phải thời điểm canh bán. đối với à, SP500. Đây SP500 cũng vậy. SP500 thì ờ, hiện nay MA200 đang ở 3.585. Tôi nghĩ là khu vực quanh 3.600 cộng trừ 30 giá. Đây chính là khu vực mua của SP500. Quý vị dừng lỗ 3.500. Tức là dừng lỗ 100 giá. Chốt lời, quý vị chốt lời 400 ờ, giá cho tôi mua quanh 3.600 chốt lời 4.000 dừng lỗ 100 giá tỷ lệ 41 rất là tốt SP500 thì cũng tương tự Dow Jones thôi các lần trước thì test M200 sau đều đi lên mạnh mẽ năm 2011 cũng test M200 sau đi lên rất là mạnh Đấy. 2016 cũng test M200 sau đi lên rất là mạnh 2019 cũng test M200 sau đi lên còn trừ cái đợt Covid này đợt Covid nó là thiên nga đen rồi đối với chỉ số Nasdaq cũng vậy Chỉ số Nasdaq của chúng ta cũng tương tự thôi. Hiện nay đang hỗ trợ rất mạnh ở M200 1150. Đó. Thì lần trước là xuống 11.000 thì tôi nghĩ là lần này thì 11.000 150 thì nó cũng tương tự thôi. Như vậy vùng giá 11.000 cộng trừ 100 giá chính là vùng mua của chỉ số Nasdaq. Dừng lỗ 10.500, chốt lời 12.000. À, 13.000, chốt lời 13.000. Thế thôi. Đó là cái chiến lược đối với chỉ số chứng khoán Mỹ. Ừ, tiếp theo chúng ta quay trở lại với bạn dầu. Đấy. Bạn dầu thì à, phá 85 rồi. Dầu thì cá nhân tôi đánh giá là hiện nay hỗ trợ nó sẽ nằm ở 76. 80 cũng phá rồi, 80 là tâm lý thôi. Tôi nghĩ là quanh 76 sẽ là vùng hỗ trợ của dầu. Như vậy thì à, tuần tới chiến lược chúng ta sẽ là mua 75 76. Chúng ta dừng lỗ 73 cho tôi. Còn chốt lời thì chúng ta hướng đến trở lại 84 85 nhé. Như vậy chúng ta dừng lỗ là 2 3 giá còn chốt lời thì 9 ờ, 10 giá. Đó là một kèo rất là thơm. Tôi nghĩ là như vậy. À trở lại với địa chính trị thì tôi nói lại nhé là không phải lúc nào tin ra xấu nhất cũng là thị trường tăng tiếp đâu. Chúng ta trở lại với việc đợt Nga với Ukraine chiến tranh này. Đấy, chúng ta biết là dầu bước vào hai tuần tăng giá, một tuần tăng rất là mạnh, còn tuốt tiếp theo nữa là đầu tuần tăng nhưng cuối tuần giảm giá rất là mạnh. Lúc đó chúng ta biết là lúc bắt đầu chiến tranh là dầu ở 93, tăng rất mạnh lên 130, sau đó nhanh chóng đảo chiều xuống thấp nhất 93, quay trở lại đúng điểm tăng ban đầu đấy. Rồi sau đó mới đi lằng nhằng ở phía trên này. Mà chúng ta biết là khi đó thì mọi người cứ lo ngại là chiến tranh Nga, Ukraine đẩy giá dầu lên nào thì 200, 300 các kiểu nhưng không phải. Bây giờ thế thôi mọi người phép tăng lãi suất USD sẽ mạnh lên thế nọ thế kia vàng thì xuống thế nọ kia. Theo tôi không đúng đâu nó đang là giai đoạn ờ, kích thích cuối cùng thôi tăng tốc cuối cùng chúng ta trở lại với USD đây DXY tôi nghĩ là tuần qua DXY tăng một nến rất là mạnh trong tuần phá vỡ toàn bộ cái khu vực trước đó nhưng có lẽ đây là đang là tuần tăng tốc Đấy, USD tuần qua tăng rất là mạnh này 109 này 113 tôi đánh giá tuần tới USD hoàn toàn có thể đầu tuần tăng lên 115 thậm chí 116 nhưng sau đó sẽ nhanh chóng đảo chiều về vùng 108 109 này thôi nó sẽ sớm trở về đúng cái điểm cân bằng ban đầu Do vậy thì USD thì tôi nghĩ là sẽ bị chốt lời trong tuần tới. Nhưng nó hoàn toàn có đỉnh mới là bình thường. Quý vị không nên quá lo lắng cái này. Và dầu cũng vậy thôi. Tôi nghĩ là dầu hiện nay đang 793 rồi. Tuần tới chúng ta canh mua thôi nhé Và USD tăng lên thì đồng nghiếm cả các cặp tiền tệ ngắn hạn thì bị áp lực giảm giá. Nhưng tôi nghĩ là các cặp tiền tệ khác thì chúng ta ưu tiên canh mua chứ không phải canh bán thời điểm này. Chúng ta trở lại với các cặp tiền tệ khác thì chúng ta đã phân tích rất kỹ USD, phân tích kỹ phép tăng lãi suất rồi. Thứ nhất là đồng bảng, tôi muốn nói đồng bảng trước tiên. Bởi vì sao? Đối đồng yên khi mất giá thì chúng ta giải thích được, chúng ta bảo là do Nhật tiếp tục kích thích, còn Mỹ thì tăng lãi suất. Thế nhưng tôi hỏi quý vị là phép tăng lãi suất, đồng bảng Anh, ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất chỉ tăng chậm hơn phép một nhịp thôi. Ờ, lãi suất đều là từ âm 0.25 từ 0 lên, từ lãi suất 0 lên. Đồng bảng hiện nay lãi suất tăng lên 2.25 còn đối với Mỹ thì tăng lên 3.25. Không à, một đà không thay đổi nhiều. Thế tại sao đồng bảng vẫn giảm từ mức 1.42 này xuống đến 1,08 08 này, vẫn giảm 25%. Mà cả hai đều tăng lãi suất. Cái điều này nó đơn giản chỉ chỉ là cái quá trình đầu cơ quá đà của giới tài phiệt. Hiện nay họ đang thần thánh hóa đô la, sức mạnh của đồng đô la thôi. Nhưng nếu chúng ta xét trên yếu tố kỹ thuật nhé, đồng bảng hiện nay đang trở vào vùng quá bán cực kỳ sâu. À, trên chart daily này, trong vòng rất nhiều năm, đồng bảng mới lại có cái mức quá bán như này. Chúng ta biết là đợt Covid, đồng bảng bị bán rất mạnh. À, chỉ số RSI xuống đến 15.4 nhưng sau đó đồng bảng tăng rất mạnh từ mức 1.14 này tăng lên 1.4. Tăng gần 30%. 25%. Bây giờ là lần thứ hai đồng bảng bị bán mạnh mà chỉ báo RSI xuống đến mức rất là thấp, xuống đến mức 17.6 rồi. Tôi nghĩ là đồng bảng sẽ sớm có thể đồng bảng có thể trường hợp xấu nhất đồng bảng có thể xuống một nhịp nữa xuống đến cái đáy lịch sử trong vòng mấy chục năm đây nhưng sau đó sẽ nhanh chóng được tăng mạnh mẽ trở lại thôi. chúng ta phải nhìn lịch sử. Chúng ta không thể nói không được. Đây, trường hợp xấu nhất đồng bảng có thể xuống đáy 584 là 1.0530. Nhưng chúng ta biết lần đó đồng bảng xuống đến đây sau đồng bảng tăng thế nào? Đồng bảng tăng x2 luôn đấy ạ. Xuống đến 1.5030 này. Năm à, tháng 3 năm 85. Sau đó đến 2 à, năm. Đến tháng 11 năm 87, 3 năm. Đồng bảng tăng lên 2, 1.9 luôn. Đấy. Tăng gần trăm phần trăm. Rất là khủng khiếp luôn. Do vậy cái hiện nay đồng bảng đang bán quá đà thôi tôi nghĩ là rất nhiều năm đồng bảng lại tiến đến cái vùng này. Do vậy đây là một cơ hội để quý vị mua thôi. Nhá. Chúng ta xét lịch sử nhé từ năm 84 đến giờ nhé Đây là lần thứ ba đồng bảng bị bán sâu quá đà xuống dưới dưới 25, chỉ số RSI đạt dưới 25. Lần thứ nhất là tại năm 85 đó khi đồng bảng tiến về 1.05 thì sau đó lên rất là mạnh mẽ này. Lần thứ hai này chính là đợt ờ, khủng hoảng 2008. Khi đó đồng bảng cũng bị bán rất là mạnh từ mức 2.1 xuống 1.3 thì sau đó tăng rất là mạnh trở lại 1.7. Đấy lần đấy thì chỉ số RSI cũng xuống rất là thấp, xuống đến 16. Lần này thì chỉ số RSI đang đứng 23 rồi. Nếu tuần ờ, nếu mà RSI tôi nghĩ là có bị đẩy xuống mạnh hơn nữa thì sau đó nó vẫn sẽ phục hồi, xuống phục hồi. Nên thời điểm hiện nay nhá, theo tôi nhá, khu vực hiện tại đồng bảng, điểm thì tôi tuần này thì tôi không đưa ra khuyến nghị mua đối với đồng bảng ngắn hạn đâu. Bởi vì ngắn hạn thì không có cửa. Ngắn hạn thì không nhìn thấy điểm dừng của đồng bảng ở đâu để mua. Nhưng mà về chung và dài hạn thì chúng ta nhìn thấy đồng bảng là tiến về vùng quá bán rất là sâu. Nó sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại. Do vậy tôi khuyến nghị lệnh mua trung hạn đối với đồng bảng. Chúng ta mua quanh vùng giá hiện tại thôi, xuống dưới một chút. Đấy, chúng ta có thể mua từ vùng 105 ờ, đến 108 này, chúng ta giải lệnh ra mà mua. Nếu các bạn bảo hỏi tôi dừng lỗ ở, ở đây tôi thật với việc dừng lỗ 50 pip 100 pip không có ý nghĩa đâu. Quan điểm tôi là khuyến nghị mua trung hạn như tài khoản quý vị. Chịu được 20% thì mua. Quý vị mua xong 105 nó hoàn toàn xuống 103 là bình thường. Trước khi quay lại, mục tiêu của tôi ngắn hạn là đồng bảng sẽ tiến trở lại MA200. 1.250 như vậy nếu mua đây chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời 1.800 đến 2.000 pip. Thì chúng ta có thể chịu lỗ 300 pip, 500 pip ngắn hạn là bình thường. Mua ngắn hạn tôi không khuyến nghị nhé. Còn mua chung và dài hạn thì tôi khuyến nghị là nên mua. Thế thôi. Rất nhiều chỉ báo, chỉ báo là đồng bảng đang bị bán quá đà và nó sẽ sớm tăng trở lại. Còn cái việc nhún nhảy tăng 2-300 pip thì tôi nghĩ đây là bình thường. Nhưng tôi nghĩ là nó tăng trở lại 2.000 pip cũng là bình thường tăng trở lại 1.25 thậm chí 1.3 là bình thường chứ còn tăng ngắn hạn thì 1.2 cũng là bình thường do vậy khuyến nghị uh, chết đi ngày thì tôi không khuyến nghị mẹ quý vị mua chung là dài hạn thì mua uh, đồng thứ hai là đồng euro đồng euro thì uh, theo tôi cũng đang tiến về vùng uh, hỗ trợ nó đang bị bán quá đà tương tự như đồng ờ, như đô la index Đấy, đồng euro chúng ta nhìn thấy này cũng dao động theo con lắc theo m 200 lấy m 200 chuẩn dao động theo con lắc m 200 hiện nay đang ở cận dưới và chúng ta nhìn từ khi thành lập xuất xứ đồng euro 572 đồng euro luôn có xu hướng là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước Đấy. 3 lần hai lần trước euro tạo đáy này một lần là 0.57 một lần là 0.83 tôi cá nhân tôi đánh giá lần này chắc là 0.9 mấy thôi nhưng chính xác là 9 mấy thì không biết được Đấy. 95 96 94 hay 93 không biết được nhưng hiện nay đồng euro cũng đang tiến vào một trong những lịch sử à, trên sát tháng đồng euro hiện nay chỉ số RSI xuống rất là thấp mức 23 trước đó chúng ta gặp một lần ở năm 2015 cũng là tiến về mức 21 một lần nữa chúng ta gặp lần tạo đáy trước đó là năm 2000 à, cũng là ai thời đấy là tiến đến 23 à, một lần nữa chúng ta gặp cũng chính là tạo đáy ở 23 năm 84 à, nói chung là lần nào nó tiến đến xung quanh RSI ở dưới 25 thì sau đó đều tạo đáy và đều đi lên rất là khủng khiếp năm 84 thì lúc đó đi lên từ 0.57 này lên 1.24 lên x2 đến năm à, linh một linh một thì tạo đáy ở 0.83 này sau đó cũng lên x2 luôn 1.6 lần này thì khả năng tạo đáy 0.9 mấy thì không biết là nếu đúng lịch sử thì nó sẽ lên x2 là lên gần 2 đây là tôi đang dựa trên dữ liệu lịch sử để chúng ta phán đoán nhé không phải đoán mò nhé đoán có căn cứ khoa học đàng hoàng nhé chứ còn lên được hay không mất bao nhiêu năm thì chúng ta không biết được tương lai không ai biết trước vì nếu biết trước tôi thông báo chứ tôi không phải dự báo nữa nhưng cá nhân tôi đánh giá euro thời điểm này cũng đang là thời điểm mua USD đang thần thánh hóa quá đà và euro với đồng bảng sẽ là thời điểm được mua đấy nên tuần tới quý vị cũng canh mua thôi điểm mua thì tôi không thể biết chắc chắn là điểm nào nên ngắn hạn tôi không thể khuyến nghị được tôi vẫn trở lại với bài toán là quý vị để tài khoản chịu được 20% thì vào nhé đối với lệnh chung và dài hạn tôi thì đánh giá là euro nhiều khả năng sẽ ở 0.95 thôi 0.94 0.95 và mục tiêu ngắn hạn thì euro sẽ quay về 1.08 ở MA200 ngắn hạn tức là ngắn hạn thì quay về tầm 1.000 pip còn uh, trung hạn thì tôi nghĩ là euro hoàn toàn quay trở về <coughs> rồi nếu trung hạn thì đây nó test về trở về MA200 đây. Khu vực 1.14 là bình thường, tức là lên tầm nghìn gần 2.000 pip. Còn dài hạn thì nó có thể vô vô cực, không biết được. Dài hạn nếu chiếu theo quá khứ chiếu theo quá khứ của các lần trước thì nó sẽ lên là 1.9. Đó, chiếu theo quá khứ hai lần trước là năm 85 tạo đáy xong nó x2. Đến năm 01 ờ, tạo đáy xong thì nó x2, tất nhiên là mất rất nhiều năm. Đấy chúng ta biết từ 201 sau đó đến tận 208 ờ, mới đạt đỉnh 7 năm mới lên đến x2 năm 84 ờ, ờ, cũng vậy 85 từ 85 để lên đến x2 là tận năm 87 3 năm ngắn dài chúng ta không biết được những thời điểm này các chỉ báo kỹ thuật đều chỉ báo mua chứ không chỉ báo bán nhưng mà để chết đinh ngắn hạn dừng lỗ chốt lời thì thời điểm này tôi nghĩ không có điểm dừng lỗ chốt lời 50 pip 100 pip đâu nên quý vị phải tự cân nhắc thôi đây là quan điểm cá nhân tôi. Còn quý vị sẽ phải tự đưa ra lựa chọn cho mình. Đó, đối với đồng euro, đồng ờ, bảng. Tiếp theo chúng ta xét đồng USD trên yên. Đây USD trên yên thì ờ, chúng ta nhìn thấy USD tôi muốn lấy cái biểu đồ nó dài hơn một chút <coughs> đây USD trên yên thì chúng ta có thể nhìn thấy là USD đang ờ, tiến đến cái đỉnh lịch sử thôi Đỉnh gần nhất là năm 98. Cách đây là 25 năm rồi. Lần đó thì USD cũng tăng như tên bắn. Tiến đến vùng 47, ờ, sau đó thì gập rất là sâu xuống tận 101. Hiện nay thì USD cũng tuần qua cũng đã tiến đến 457 rồi. Tôi nghĩ là quanh cái đỉnh 46 47 là đỉnh thôi. USD đang tiến đến vùng đỉnh và dự kiến sẽ đảo chiều. Do vậy tại đây USD hoàn toàn có thể bị bán rất là mạnh. Nên khu vực này không phải là khu vực mua. Chúng ta cũng chỉ một chiều canh bán thôi. Vấn đề là bán tại đây thì quý vị dừng lỗ đâu? Tôi nghĩ là khi nào phá qua 150 mới dừng lỗ được. Nên quý vị không thể bán lệnh ngắn hạn được nhé. Còn nếu mà ngắn hạn thì chúng ta đợi chết đinh thôi. Còn nếu quý vị chết đinh thì ờ, đây chúng ta vẫn hoàn toàn căn cứ ở đỉnh hôm trước để chúng ta bán. Là Bây giờ phá qua 146 chúng ta dừng lỗ nhé. Thì quý vị hoàn toàn có thể canh bán tại 145. Dừng lỗ 146. 1462. Còn chốt lời chúng ta dựa cái đỉnh ấy, đáy hôm trước này. Nó xuống thấp nhất là 143 thôi chúng ta chốt 141. Như vậy bán 45 dừng lỗ 462 chốt lời 41. Đó chiến lược của đồng yên. Chết đinh. Yên thì chúng ta chết đinh được nhá. Chiến lược tuần tới chỉ có vậy. Không có mua gì hết. Đối với AUD USD AUD thì tôi cũng thấy tiến nhấp nháy tiến vào vùng quá bán nhưng mà nó chưa sâu nó không được sâu như USD và đồng bảng nên tôi nghĩ là đồng này không có khuyến nghị đối với đồng đô la trên New Zealand đô la New Zealand thì tôi nghĩ nó cũng đang ở vùng quá quá bán rồi nhưng mà trạng thái ngày thì chưa trạng thái tuần thì có quá bán nó có một cái đáy gần nhất có lẽ chúng ta canh mua quanh đáy của đồ thị tuần thôi hiện nay đang 0.57 đáy gần nhất của nó là 0.548 chúng ta mua quanh 0.548 nếu nó về đây 0.548 cộng trừ 10 pip dừng lỗ thời điểm này đang là thời điểm mạnh nên chúng ta buộc phải dừng lỗ 100 pip là 0.538 Chốt lời thì 300 pip cho tôi 0.57, xa hơn là 500 pip. 0.59. Đó. Vì thời điểm này mọi thứ đang biến động rất mạnh, chúng ta cũng phải dừng lỗ kéo dài ra. đúng đồng USD CAD USD CAD đồng này thì nó có tiến vào vùng quá bán nhưng nó chưa được sâu tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên giao dịch đồng này trên chát ngày thôi chứ chát tuần chưa tiến được vào vùng quá bán sâu ok có lẽ tuần này chúng ta cũng giao dịch như thế nó cũng quá là nhiều rồi à chúng ta còn à, BTC nữa tôi sẽ phân tích nốt BTC rồi chúng ta dừng ở đây thôi hôm nay video cũng quá dài tôi phân tích quá dài rồi bởi vì đây là một điểm rất là quan trọng nó quan trọng về dài hạn Video hôm nay tôi phân tích rất là dài, rất là kỹ trên thị trường. À, BTC nhá, thì cá nhân tôi đánh giá là BTC, đấy, nó vẫn như lần trước thôi. Tôi vẫn khuyến nghị là mua quanh 18 ngàn. Hôm trước nó cũng có xuống đến 18.100 rồi quay lên đấy. Hiện nay cá nhân tôi đánh giá là BTC đây đang tạo mô hình hai đáy. Như vậy quý vị vẫn canh mua tôi thì vẫn kỳ vọng BTC hoàn toàn có một đợt chọc thùng đáy cơ xuống 17.000 mấy trăm trước khi quay lên cơ. Quan điểm tôi nhé, vẫn là 18.000, 17.500, 18.000 đây là khu vực mua dừng lỗ 16.500. Chốt lời ngắn nhất là 22.500, xa hơn 25.000. Quan điểm tôi là BTC là vùng quanh 18.000 là vùng mua thôi, không phải khu vực bán nhé. Đó. Tôi vẫn kỳ vọng BTC đang tạo mô hình hai đáy và đi lên. Ít nhất là đi lên 25.000 viền cổ xa hơn là vượt trên lên trên 30.000 rồi tính tiếp đó chúng ta phải chờ thôi thực ra không thể biết được nếu biết tôi đã thông báo với quý vị rồi nhưng quan điểm tôi là như vậy ok video này quá là dài rồi và cũng muộn rồi à, tôi xin phép là được dừng video đây chúc quý đầu tư có một tuần rồi thành công tôi lưu ý lại là tuần tới là một tuần à, cuối tháng do vậy quý vị hết sức lưu ý là đối với quý vị nào mà không nhiều kinh nghiệm thì chúng ta nên nghỉ không nên giao dịch nhé giao dịch ừ, thời điểm tới nó rất là khó khăn và tuần tới dự kiến là một tuần biến động mạnh thì tôi lưu ý lại nhé chiến lược ngày tuần tới rất là ít nhưng chiến lược chết đinh dài thì chúng ta có thể mua UE, mua đồng bảng này mua USD và mua vàng mua chứng khoán Mỹ đó canh mua dầu đó chiến lược tuần tới chúng ta hoàn toàn là cái mua mặc dù USD đang mạnh nhưng cá nhân tôi đánh giá USD sẽ sớm bị chốt lời nó đang vùng quá mua rất là sâu và nó sẽ sớm đảo chiều rất là mạnh mẽ do vậy không mua USD nhé các cặp tiền tệ khác tất nhiên là chúng ta canh mua tại những vùng hỗ trợ mạnh đặc biệt nếu không chúng ta mua dài hạn thôi chứ không có lệnh chết đinh ngén đâu nhé chúc quý đầu tư có một tuần rơi thành công